không tụi mày đừng có bao giờ hy vọng tụi mày về việt nam này tụi bay được được cái cái đất nước việt nam này nâng đón tụi mày tụi mày nên nhớ thì người việt nam thông minh lắm cảm nhận rất là hay và đặc biệt là người việt nam của chúng ta á biết ai là người có lòng hoặc là ai là người cổ suý những điều khốn nạn không kể cả thằng dũng ta lo con vợ của mày là con tu phương á là cái bắt ở hà nội á không mày đừng có hy vọng mày về việt nam mà nếu mà mày về việt nam kiểu gì tao cũng tới gặp mày tao là cái mày kiểu gì tao cũng tới gặp mày cái quan trọng nhất á lớn nhất nó tao cũng cho cho mày một cái bạc tay vô mặt mày ngay tại sân bay hoặc là ngay bất cứ nơi nào mà tao gặp mày trong cái cuộc đời này bởi vì sao mày không phải là người mày là thuốc vật cha mẹ mày sanh mày ra đã xấu người còn xấu nết nữa không mày đủ rê lên thằng người thằng kia lên bình luận tao trong cái đó mày nhìn lại con vợ mày có mấy thằng chồng bây giờ mày muốn vui đầu tư không tao vui đầu tư cho mày nghe nè con vợ mày đi qua đó, đó cũng bỏ chồng đi theo mày thấy không tốt đẹp gì thơm tho gì đó mà mày ngồi mày đi xỉa xói tao thấy không nếu như mày xỉa sói tao anh dũng cũng đau lòng thì tao xỉa sói con vợ mày á mày có đau lòng không bằng dũng đen mày có đau lòng không vậy tao hỏi mày con vợ của mày nó thơm chỗ nào mày đi nói vợ người ta mày chửi vợ người ta mày nói tao thế này thế kia xin lỗi vợ mày không biết sắp giết tao được chưa ha còn mày á mày là cái thành phần gì mày là cái thành phần gì mày coi lại đi mẹ mày bị làm youtube mà mày nói truyền thông thông cái léo gì mà thông bữa nay tao nói chuyện với mày phải nói như vậy đó nó có phù hợp bởi vì sao bởi vì mày là thằng mất dạy nhất trong năm thằng còn lại tao điểm mặt từng thằng một mày muốn bươi không tao bươi cho mày nghe mày muốn nói không tao nói cho mày nghe mày coi thì con vợ của mày coi nó như thế nào mà tao nói luôn chả con vợ nào mà thối nát như con vợ mày thằng chồng mình đi cãi lộn với đàn bà mà cứ để cho nó nó cãi nó đi lôi người phụ nữ ra thì cái con vợ mày cũng là cái con vứt đi không biết dạy chồng không không biết dạy chồng thì cũng là gì loại ăn bám chồng làm cái thông tầm gửi thì mới là như vậy còn nếu chồng tao á mà đi nói phụ nữ khác thì tao lập tức tao can liền ờ à, anh ơi chuyện phụ nữ anh không xí vô à, phụ nữ để phụ nữ nói với nhau nó hay hơn không mày ra thằng đàn ông mày lên còn mày ra hành rã ra rã mày kêu tên tao tao không chửi mày gì cả cái cộng, cộng đồng người việt nam cũng chửi mày tao nói cho mày nghe nha dũng đen tao thách mày về việt nam đó tao đây sẽ tặng tay tặng, cho mày một bột tay thẳng mặt mày luôn không đợi tao không bao giờ biết thuê ai đánh tao đánh luôn mày tin không cho mày nhớ suốt đời tao giả ngay cái mỏ của mày á để mày nhớ là cái mỏ của mày đó tức cái mày mới đi nói chuyện phụ nữ nó chửi luôn cả vợ mày đó mày có đau lòng không bữa nay mày có nghe mày đau lòng á thì mày biết chồng tao có đau lòng khi mày nói xấu tao không ờ à, đúng không tao chửi con vợ của mày á thứ nhất là không biết dạy chồng thứ hai cũng thối nát cũng qua bên đó dựa hơi cho mày làm cái thân tùm gửi cho mày để có đất sống thấy không chứ tử tế gì không thôi gì bữa nay á tao kêu cả vợ cả chồng mày ra tao chửi đó thằng quận đen đó còn thằng trước đứng chạy hòm á mày đổi mấy cái quần xi liếp rồi thì chưa đủ đâu mày về mày lấy mấy cái hòm mày đổi lên đầu mày á thì nó phù hợp hơn còn thằng ờ, thằng ờ, phạm thằng gì đó hai thằng mày á là cái loài lạc loài đẻ ra đó không phải trai cũng không phải gái mà người ta có không phải trai không phải gái người ta cũng sống có khí chất lắm không phải như hai thằng mày trời ơi cái đồ đứt lầm bám váy rồi mà lên ngồi ra rã ra rã nói rồi một loại trí thức trí thức với loại côn trùng á thì nó phù hợp hơn nha bữa nay tao nói luôn còn thằng tony ni phạm á tao nói thật với tụi mày á nếu mà nói về á cái sự gan dạ và mãnh liệt á tụi mày không có cưỡi tao đâu hãy để đấy trái đất này quay tròn lắm cưng chị mày cũng đi nước ngoài nhiều lắm nó đang có mùa dịch này mày thấy không bây giờ người ta quên hết mẹ cô vi nhớ cô hằng không à mọi người ai cũng tập trung cho tao hết trơn á nhờ vậy á mày mày cũng là kiếm được tiền youtube á mày cố gắng mày dãy dụa mày lên mày nói này nói kia mày có biết thiên hạ người ta chỉ năng thằng tao bay ở bên nước ngoài á đừng cho tao gặp lại bất cứ chỗ nào nha tụi bay nên nhớ tao là đàn bà nha tao tán là vỡ mặt mà tao dở thuốc tao đập á thì mang nhục tới suốt đời tụi mày dám đánh tao không tụi mày dám không đó tao chửi luôn mấy con vợ của tụi mày á đéo biết dạy tụi mày đó bữa nay tao mất dạy bữa nè trời ơi cha thân mẹ đẻ tao ra tao không biết mất dạy mà giờ tao phải biết mất dạy nè rõ ràng là tao đang đi với ma với quỷ thì tao phải mất dạy thôi ha còn con nào chửi tao con nào thằng nào tao được cái nhớ dai mà hãy nhớ dai tao thù dai lắm nha ha một khi đã cái lòng kêu hãnh tao bị xúc phạm rồi á tụi mày hãy chờ đó tao sẽ cho tụi mày á năm cái giống năm cái bàn tay của tao trong mặt hoặc là ít nhất cái đôi dép đôi giày của tao đang mang á tao tập thẳng mặt tụi mày nếu như tụi mày có dám bước chân về việt nam này tao thề với tụi bay nếu tao không làm gì đó tao không phải là bà nguyễn hoàng tao không cần thuê ai hết chính tao chính tao xử đẹp tụi mày à, mặc dù tao không biết đánh lộn cha mẹ tao dạy tao không có mất dạy nhưng mà đối với cái lũ tụi mày á không phải mất dạy bởi vì sao tụi mày lên tụi mày ra nã, tụi mày chửi tao hàng ngày hàng giờ tao có đào mồ quốc bả ông nội ông ngoại dòng họ tổ sư nhà tụi mày không mà tụi mày ngồi lên tụi mày ra nã, tụi mày chửi tao trời ơi hằng ơi à, quý vị ơi phương hằng tôi rất là xin lỗi quý vị nha hôm nay quý vị cho phương hằng tôi được hạnh phúc một bữa là khi mà tôi đã lột trần trụi ra cái thằng lừa đảo và cho tôi được chửi những cái thằng mất dạy này nó đã cổ xí cho cho những cái điều khốn nạn bày đặt hù tao mày đặt ưa những hình ảnh ra có con mày hay gì đâu mà đưa tụi mày không có não tụi mày não cái vàng tụi mày não cứt tụi mày mới nghĩ ra những cái trò bẩn thỉu đó tụi mày không phải là dân việt nam tụi mày ra khỏi nước ngoài tụi mày chỏ ngỏ cho tụi mày chửi tụi mày thử ở đây đi tụi mày no đòn với tao tao nói thật đi với bụt là mặc áo bà sa nha đi với ba mặc áo giấy cái gan tao hơi bị lớn nếu tao không lớn tao đâu cò nát cái tập đoàn của lừa đảo ra đúng không nhưng tao sống chính nghĩa với những người lương thiện tao luôn biết giúp đỡ những người nghèo khổ tao luôn xả hơn vì chính nghĩa đó cái đó là cái bản lĩnh của tao tụi mày làm được không tụi mày đàn ông tụi mày làm được không mấy tụi mày ngồi đó tụi mày nói như hát hay bữa nay tao gửi lời đến năm cái thằng tô đi phạm thằng dũng đen thằng tiến dũng thằng nam quang thằng tuấn chạy hòm năm thằng mày nhớ tao là nguyễn phương hằng nha tuổi này mà ngồi về việt nam nha tao mà biết tụi mày về bất cứ nơi nào chính tao sẽ là người đi kiếm tụi mày không cần tụi mày đi kiếm tao không cần tụi mày ngồi ở đó mà đã rã nha chính tao sẽ dạy cho tụi mày á bằng guốc bằng dép bằng những cái bọc tay không cần tao thuê ai hết nhìn kỹ mặt tao nhớ kỹ những gì tao nói nha một khi cái lòng căm hận của tao nó lên tới mức trời rồi á tao thách tụi mày á và tao nói luôn nếu như năm cái con vợ của tụi mày mà con nào mà vô phước á làm vợ tụi mày á thì cũng đi chết mẹ đi có thằng chồng bất dạy như tụi mày á nó nhục chết luôn á ha tối tụi mày về tụi mày ôm nhau tụi mày thấy nhục không đi nói xấu người đàn bà tụi bay nhục không giờ nè tao hỏi thằng dũng đen nè nãy giờ ta chửi con phương đó mày có nghe đâu không mày có thấy mày mày có thấy mày thốn tim khi mà mày đi chửi vợ người ta không thì tao chửi lại vợ mày nè đó mày bươi móc tao thì tao bươi móc vợ mày nè à mày nghe đã không con vợ mày thơm không quá thơm đúng không vậy con vợ mày mấy thằng chồng hai thằng hay ba thằng mày hỏi cái quá khứ nó được mấy thằng đúng không đúng không nếu mày không có tiền mày nuôi nó là nó có thằng nữa không mày hỏi nó tao có không trời ơi tao thấy tao nói thật tao không muốn đụng chạm nhưng mà mày đụng thì tao chạm à, mỗi ngày mày ra đã ra đã mày chẳng đưa tin con mày hay gì ngoài tin bàn trời ơi mày làm truyền thông cống á chứ mày làm cái gì cái đầu của mày cứt không chứ mày có trí tuệ nào mày lên mày ngồi mày nói mày giống như là một người quan trọng lắm trời ơi mày mà quan trọng thật sự chắc thiên hạ này sống nổi cái mỏ của mày đâu rồi xong mày đã có cái miệng đó để gieo khẩu nghiệp để chọc cho thiên hạ chửi mà tao mà chửi á là tao nói thật với mày tao nói mày á giống như hai đứa tụi mày nói tao xạo lờ đúng không thì rõ ràng hai cái miệng tụi mày còn xấu hơn cái lờ của tao nữa đó biết tin không xấu hơn cái lờ của tao nữa cái lờ tao đẹp hơn cho nên chồng tao nó yêu tao nhiều vậy đó mày về mày dở lờ vợ vợ mày ra coi có được vậy không nó nhục không thể nào chịu được nổi tao nói cái, cái thứ lạc loài trời xăng ra chín bảy triệu dân này bây giờ lên tới một triệu dân đâu còn mấy thằng lạc loài như tụi mày đâu thì ở cung tranh rớt xuống vậy tao hôm nay chính thức á tao kết thúc thằng võ bằng yên là thằng lừa đảo và tao cứ chính thức tao chửi tụi bay đó tụi bay ngon tụi bay về việt nam muốn về không tao đặt vé cho tụi bay về đó chứ đừng ở bên đó mà đi đi tuyên truyền rỉ đã chửi tao đồ đàn ông hèn một thằng thì lấy cái hộp đội vô nha một thằng đó thì đó gọi là gọi là là, là, là ăn cái ăn ăn cái gì mà mở miệng ra chỉ có chúng chửi lên mày tin không tại mày mà cái cái cái, cái facebook tao bị sập chúng nó chửi mày đến nỗi mà facebook của tao bị đóng là mày biết mày ăn ở sao rồi bây giờ mày về mày hỏi con vợ mày á bà có chửi em vậy á em sao còn bản thân mày mày nghe tao chửi con vợ mày á mày thấy làm sao mày cảm xúc làm sao mày đi chửi vợ người ta đó có dạy có chả đó bữa nay tao lôi con vợ mày là tao chửi đó mà con vợ mày ngon lên tiếng chửi với tao nè tao bệnh chị cử mày nói tao chồng này chồng kia chạy con vợ mày mấy chồng mẹ nó qua không dựa hơi mày nó có tị nạn được bên đó không hả mày nhớ không mày muốn tao bươi không tao bươi cho mày coi vậy nó yêu mày hay nó yêu chiếc cầu xô mày cái thời điểm đó mày muốn tao bươi không tao bươi cho mày nghe ai mà chẳng biết tao nói thiệt với mày nói tình yêu trời ơi tao nhìn mày tao muốn ối yêu mày hay gì tao nói thiệt với mày đừng buồn nha hết đàn ông trên đời này không tới mày nữa tại vì mày phải đàn ông mày là cái con động vật chứ phải đàn ông đó đó hôm nay tôi nói thật với quý vị á quý vị phải thông thả với tôi cho tôi xả bữa đó tôi phải tôi đã nói rồi chơi là phải chơi tới cùng đó thằng thằng hoàng yên thì hôm nay đã chính thức là thằng lừa đảo rồi tôi sẽ làm một lá đơn tiếp tục tôi gửi thêm cái tội là lừa đảo còn riêng cái thằng này tao chính thức tao chửi tụi mày đó tao chửi luôn năm con vợ của tụi mày á là năm con đàn bà nhu nhược mới có mấy chồng như tụi mày trời ơi nếu mà chồng tao mà đi chửi phụ nữ vậy tao xấu hổ lắm thấy không tao không thể nào mà tao để chồng tao đi lên mà ngồi đó mà mà kiếm tiền youtube mà đi lôi phụ nữ nó chửi mẹ tụi mày tụi mày không có yêu con người việt nam á tụi mày đi ra khỏi nước ngoài tụi mày tụi mày đã khốn nạn rồi tụi mày còn đi ra rã tụi mày chửi á trời ơi tao nói thật với tụi bay á tao cũng cầu xin trời phật sao mà cho tao được gặp tụi mày tao tán cho mỗi đứa mấy một tay á ở cái nơi trong cộng nào đó nó trong trong police nó vô nó bắt tao vô rồi tao khai ra tao đã gì đâu bị tin không đó hôm nay tao nói thẳng với tụi mày á ha hả còn đụng chạm à tụi bay còn lên nói tao nữa thì tao có cách tao đối xử với tụi bay thôi tao bệnh gì cử tao sợ mẹ gì tao đâu có vi phạm pháp luật đúng không tao chắc tụi mày à, ngon ngồi về việt nam đi tao canh tụi bay hàng ngày đó hàng giờ hàng năm luôn á về đi về đi gặp tao nha tao mà không tát vô mặt tụi mày á thử tay tao thì tao không phải là bằng nguyễn phương hằng cho dù mày có bay ra tới hải phòng mà tao nghe mày mò về việt nam á là tao ra tới nhà mày mày tin không Có mày cỡ nào mày gấu cỡ nào mày vượt cỡ nào mà mày mày mày ghê gớm vậy đó thì à, phương hằng tôi cũng xin lỗi quý vị bởi vì sao cái gì cũng vừa phải thôi tích nước thì vỡ vờ nó đã dùng những cái lời lẽ rất là khốn nạn để mà miệt thị tôi để mà chửi rủa tôi và cái con kia coi cái con mà chó sủa con phạm con gì đó tao đã coi như mày không có mặt trên đời này rồi mà mày vẫn cố gắng mày cố tình mày chửi để mày đứng thằng lỗ hoàng yên thì mày cũng là loại cặn bã xã hội rồi tao nghe cái thành tích của mày cũng thấy gớm lắm đi ăn cắp từng chai dầu thơm kẹp vô đất mà đi ra siêu thị đi ra sân bay mà để cho chúng nó không cho ra giật nữa bây giờ mày ở bên dubai mày làm gì ngoài làm lĩ ở bên dubai tao qua nó nhiều lần bên dubai đâu có việc gì làm ngoài làm lĩ cho mấy thằng dubai cái này là sự thật mà đĩ như mày chắc cũng rẻ lắm chứ không có được cao giá đâu tại mặt mũi mày thấy gớm quá mà đàn bà con gái mình ăn cắp nữa thôi thua thua đủ quý vị thấy không <coughs> người ta nói nói thẳng luôn cho tụi mày á còn cái con căng khàn á mày á đừng có đụng tới tao mày chu chéo cái tên tao á tao gửi đơn ra công an mà hà nội đó thành tích của mày cũng dày lắm rồi thấy không tao á thì à, tao mày nói tao á là chị hột xoàn còn mày là cái con mắm thúi à, cái miệng của mày á nó mắm đen còn đỡ mắm cống á biết không mày mở mình ra mà mày chửi mày gào nè mày giống như mấy con đĩ già mày biết không gọi là gái đĩ già mồm á là mày đó đó bữa nay tao phải mất dạy rồi mày nói tới mày á ai biết gớm á thằng nào đi lấy mày thằng đó cũng xui thấy mẹ vô phước mới lấy đứa con vợ như mày mày nhìn lại mày coi mày nói mày là mày là giới mày là nghệ sĩ hay mày là cái gì người mẫu rồi tao nhìn mày tao mắc ối bán đồ online cho toàn là đồ thi gớm mà hôm nay á tao nói thật tao, tao, tao, tao nghe mày nhắc tới tên tao tao không có ân quán gì mày hết mà mày lôi ra mày nói tao á tao sẽ cho lên công an á mày ngồi đó như mày có từng lên á nhưng mà con ơi dẫu giày có móng tay nhọn nhưng mày chọc ai chứ mày chọc chị hàng mày á chị hàng mày chơi mày tới bến luôn á chị hàng mày đâu có dám dẹp cái tiệm mắm đậu của mày đâu và đâu có dám dẹp cái hàng online của mày đâu để cho cộng đồng nó dẹp mà ai mà đi mua cái hàng online của mày mà qua lại với mày tao nghe mày chửi khách hàng á tao cũng khiếp luôn đó, cho nên tao nói cái miệng nó chuyện nó thân không không ai chọc mày mày ngứa lên mày chửi rồi mày thảy ra một cái thằng gọi là bd bóng cái bóng mé gì đó mày thí chốt để chửi tao trời ơi càng chửi tao tao càng điên tao càng đã mà tao nói cho mày biết á, con chẳng hàng á tao nói với mày á, với tao á, một cái đơn một là, là mày bị hốt và mày đừng có lo bị mày thành thích dây cộm rồi thích đi chửi người ta à, mày ngon á thì mày vô đây nè hoặc là tao có việc tao ra rồi đó tao hẹn mày ngoài đó tao tán cho mày bỏ mặt mày ngoài đó đó chứ mày ngồi đó mày chỏ mỏ mày chửi người ta đồ mất dạy cha mẹ mày không biết dạy mày chồng mày không biết dạy mày để cho xã hội dạy mày tao thật với mày cỡ mày bây giờ đi làm đĩ không biết mình nào chơi hay không nói tụi mày nói vậy nó mới sướng á hợp không phù hợp không đi với bụng mà áo cà sa đi với ba mẫu giấy bữa nay á tao 50 tuổi rồi con nhiều á bữa nay tao đem tao chơi hết tụi bay á con nhiều kiến thức tao đem tao xài hết tụi bay á tại vì sao tụi bay vô cớ tụi bay chửi tao đĩ này đĩ kia thấy không thì bữa nay tao chửi là tụi bay đó tao không phải lợi rảnh nhưng mà tao cũng phải dạy cho tụi mày biết thế nào là lễ độ thế nào là cái mùi khốn nạn thế nào vô cớ chửi người ta tao đâu có đụng chạm gì tụi bay nghề nghiệp của tụi bay mẹ tụi bay đi lôi tao ra tụi bay chửi đó bây giờ thằng nào con nào tiếp tục nữa tao chơi tiếp bữa nay tao rảnh là tao khỏe nó đừng lo rất là xin lỗi quý vị nha quý vị tôi mà không lên tiếng chửi mấy cái người này á thì tôi phải bằng nghĩa phương hằng còn thằng bảy gà tao nói cho mày nghe mày đi chửi bướm đó không mày ăn tiền với thằng đỗ lạp giang không mẹ ngày xưa á 27 năm về trước á tao biết cái thằng này mày hỏi nó coi nó có ở tù không ở tù thì tội gì đi lừa đảo ở tù 3 năm nó là ai nó là băng nhóm của đám năm cam ngày xưa mẹ cũng chiếm đoạt tài sản ở tù tốt đẹp gì đó mà mày đặt mày mày đứng đó mày hù trời đất ơi mẹ lên công an bây giờ cả đám luôn con ơi đừng ở đó mà ăn hiếp người ta đừng ở đó mà mà mà mà mà đi sỉ nhục tao tao bây giờ chứ phải tao ngày xưa đâu mà ăn hiếp tao nha nhớ nha thằng bảy gà mày cũng là một cái loại lạc loài đó mày cũng là một cái loại mà mà, mà thú tính đó. ở đâu sản xuất ra mày tao nhìn mày là tao thấy mắt gớm rồi đàn ông mà đi chửi phụ nữ tao ăn quán gì với mày mày đi chửi gọi là mày đi chửi mướn phải không mày đi khóc giùm đúng không chỗ sao mày tức tự nhiên loại ờ, nào ở dưới nào lên rồi mẹ mày nghe cái tên của mày là thấy ngực rồi cái loại của mày là chỉ đem cái cổ cho làm để mẹ làm gì dơ bẩn cái xã hội này ra đó còn thằng happy media mẹ mày hôm nay mày thuộc đâu mất tiêu rồi à, tao đã nói rồi tao thề rồi tao đưa nó công an hết tao cớ gì vô cớ gì chửi tao tụi bay biết tư cách gì tụi bay dạy đời tao chửi tao cho nên tao phải chơi tụi mày cho cái xã hội thì nó sập sẻ bớt thấy không cho nó đỡ đi cái thành phần bẩn thỉu còn cái con hót niêu hót gì đó mẹ mày mày cứ hót đi rồi một ngày nào đó, đó là mày sẽ biết tao trời ơi tao ước mơ một lần tao gặp mày ngoài đời đó con hót niêu nha bây giờ ai quý vị nào mà truy ra được cái mặt của con hót niêu đó đó thì làm ơn chỉ cho tôi địa chỉ nhà của nó để tôi mua hoa tôi tới tôi tặng cho nó tặng cha mẹ nó tặng luôn cho thằng chồng dòng họ nhà nó ở đâu mà sản sinh ra một cái con hót mà như là như con khùng gì đó ha mày giá mày trường cái mặt mày ra như tao nè tao mới nể mà tao mày mày tin tao không kiểu gì tao cũng kia ra được mày hết á à tao cho mày một vài bọc tay vô mặt mày á cho mày nhớ đời nha con đứt răng đó tao nói rồi cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm tao sống là không được hết xúc phạm tao vô cớ vậy bởi vì tao không ơn má vậy tụi mày mẹ tụi mày thù cá nhân hả tụi mày làm được cái gì tao thật sự trong cuộc đời sống hàng ngày mẹ tụi mày gặp nằm mơ gặp tao biết được chưa tụi mày ngồi đó tụi mày chửi tao đồ cặn bã của xã hội tao chửi thẳng mày luôn á tao mà gặp được mày á trời ơi chắc chắn một điều là tán tao thẳng cho mặt mày trước mà đặc biệt nha tao mà muốn đánh con nào tao thẳng mặt không cần thuê ai hết đừng có chọc cho tao tới tận cùng nha tao lôi đầu tao đánh hết tao hiền lắm nhưng mà tới cái cơn của tao rồi nó tận cùng của cái cái sự giờ, gọi là đè ném rồi là tao bung lụa đó tao nói thật á đừng có nói là tụi bay biến tao thành những con người như vậy với tụi bay nó mới phù hợp còn nếu không tụi bay ăn hiếp tụi bay ăn hiếp người ta quen rồi tụi bay tưởng là tụi bay mẹ mẹ chửi người ta ngày ngày đêm đêm nó làm gì tao đây đi vợ chồng bay sao tao đây điên dữ vậy mẹ người ta đi làm từ thiện bây giờ nó đúng nó sai còn pháp luật nó lội mưa lội sình lội nắng mà tao đây dám mà tao đây ngồi đó tao đây chọi ngồi tao chửi nó nó có sai thì có pháp luật chị ờ, xử nó bắt mới thì tao đây bày nào tao bay chửi không ta rồi sao bay chửi tao đồ chó điên bữa nay tao chửi đó tao chửi luôn đó bây giờ ngon ra mặt đi ra mặt gặp tao nè mẹ con người ta hả đi làm cực khổ mẹ tụi bay không cổ vũ thôi tụi bay ngồi đó tụi bay xăm soi còn nếu nó sai mẹ tụi bay làm đơn gửi công an đi công an mời nó lên bắt bớ tụi bay ngồi tụi bay chửi nó bởi vậy mẹ đặt cho cái tên là hót đúng không hot như khùng như điên vậy đồ bá dơ bấm vốn bữa nay tao xài giấy 500 không nha tụi bay đó cho nên đó tao nói thật với tụi bay trong cuộc đời này á tụi bay kiếm tao á thì khó chứ tao kiếm tụi bay không có khó đâu nha nhớ là như vậy đó thi ơi và dạ, hằng mời đi qua đây nè hôm nay á, là kính thưa quý vị á, là xin lỗi quý vị nha mà nãy giờ tôi chửi ra là, là, là, là nó quá sức tôi rồi đó tôi mới à, đè nén bao nhiêu lâu nay hôm nay là cái ngày mà tôi phải bung lụa ra chứ tôi để trong người tôi đôi khi nó cũng ung thư đó quý vị hôm nay tôi trở lại tôi mời dạ, mà mời anh thi và tôi cũng à, xin một số ý kiến của quý vị để à, tôi sẽ xử lý một số việc sắp tới à, hôm nay thì có cái gì để ờ, chia sẻ với ờ, quý vị khán giả về những cái điều gì mà em cảm thấy rằng là em ờ, rất là ấm ức không quý vị thân mến hôm nay là tôi tôi có một cái câu chuyện muốn hỏi quý vị thì quý vị cũng biết đây là một cái người mà đã theo ông yên từ một con người có nhà có xe là một cái ông chủ của một cái tiệm tạp tượng phật mà bây giờ thân bại danh liệt không còn giá trị sử dụng nữa thì ông đuổi đi ông đuổi đi và ông cấm tới bất cứ nơi nào có cái đám của ông thì quý vị thấy đây là một cái sự khốn nạn tận cùng mà ông đã dắt hết tài sản tiền bạc sức lực của người ta rồi thì ông xô đuổi người ta đi quý vị thấy có phải là có gọi là con người nữa không quý vị nghĩa là khi không còn khả năng sử dụng được nữa đây tán gia bại sản trở thành một con nợ từ một người à, có xe có nhà có cửa có vợ có con có xưởng làm thì trở thành con người làm hai bàn tay trắng thì không còn giá trị sử dụng nữa thì ổng coi như là ổng lội khỏi cuộc đời ổng và coi như là cấm không cho được xuất hiện bất cứ nơi nào quý vị thấy còn cái sự khốn nạn nào tận cùng hơn cho anh thiên nữa không quý vị thì hôm nay á, là chị mời em đến đây nó có một cái vấn đề này chị muốn hỏi tất cả cộng đồng mạng à, sống nó công tâm bởi vì đối với chị á là chị đã xem như nó không có rồi nhưng mà đối với em á thì em rất là khó khăn cái này là cái mà chị phải nói là chị cảm nhận được cái điều khó khăn từ em thì kính thưa quý vị là ngoài cái chuyện mà tôi làm đơn tôi gửi ra công an ông Huy ông lừa đảo tôi hai trăm mấy chục tỷ đó thì đó là một cái câu chuyện để cho cơ quan công an họ làm việc đúng sai còn riêng những cái mà tôi đã tặng cho tịnh độ cư sĩ cái chùa ở trên à, bình thuận cái tài sản nằm trong chùa trong ở bình thuận và những cái là tài sản mà tôi cho gia đình ông yên mà tôi không có làm đơn tôi thưa đó, đó là mỗi người phải gọi là trên 2 tỷ đồng hoặc là dưới trên 1 tỷ đồng và những cái tài sản giá trị là kim cương xe cộ nữ trang thì tôi đoán thì phải hơn 10 tỷ tới 15 tỷ và riêng mẹ của ông Yên không là 8 9 tỷ cho tới gần 10 tỷ đồng thì hôm nay tôi nói với quý vị có một điều nè nếu tôi không nói trước công chúng với quý vị thì quý vị đó là bàn chơi dơ chơi xong gì chó xong rồi bà nhưng mà quý vị ơi tôi đã nói rồi tôi có đòi lại mà theo sự yêu cầu của quý vị thì tôi sẽ là người giúp đỡ anh thi đầu tiên bởi vì anh rất khó khăn bây giờ nhà không có ở à, phải đi ở nhà thuê vốn liếng không có để gầy dựng lại thì theo như quý vị là tôi có nên đòi lại không bởi vì họ có xứng đáng để hưởng những cái điều mà tôi đã bị họ lừa gạt và tôi đã động lòng vào cái thời điểm đó tôi cho riêng mẹ ông Yên không là trên 8 tỷ đồng và toàn bộ tôi cộng lại hết không dưới 20 tỷ đồng mười mấy đến 20 tỷ đồng nếu mà tôi đòi sạch sẽ hết thì tôi cũng có thể giúp đỡ rất là nhiều người nghèo khổ tôi nói rõ với quý vị rằng đòi quà không phải cho tôi như quý vị không phải chơi đòi quà mà đòi cho tôi và tôi đòi lại thứ nhất là tôi sẽ giúp đỡ cho anh à, Thi một phần thứ hai nữa tôi sẽ giúp đỡ cho những cái gì mà tôi thấy trong thực tiễn và tôi cũng giúp đỡ luôn cho các anh em youtuber đã đi làm cực khổ tìm được các cái nạn nhân mà đã đã bị ông Yên lừa đảo cái đó là tôi công khai tôi cho luôn chả có gì là phải xấu hổ hết và mấy anh em làm youtuber xứng đáng được nhận phần thưởng đó nếu như quý vị đồng tình để cho tôi dọn sạch sẽ những cái gì tôi cho ở trên Bình Thuận thì quý vị hãy cho ý kiến đi tôi sẽ làm đúng thì quý vị còn quý vị nói là thôi cho rồi bỏ thì tôi sẽ nghe lời quý vị đây là cái cuộc chơi rất công bằng này còn những cái gì mà tôi đòi để cơ quan công an làm việc thì tôi đòi còn là tôi đã gửi thông điệp đến cho tịnh độ cư sĩ là có 22 cái chuông khổ giá trị rất là lớn tôi sẽ đòi lại và những cái tài sản tôi cho gia đình ông Nghiêm tôi sẽ đòi lại và họ đã nói với tôi rằng là trước uh, à, liệt kê liệt kê các cái danh mục và họ sẵn sàng trả lại cho tôi thì đó là cái ý mà thành ý của họ là họ cũng bằng lòng trả lại cho tôi nhưng mà tôi nói thật với quý vị rằng tôi biết họ là những con người thủ đoạn họ là những con người vu khống và họ là những con người manh mã của xã hội này con người những con người này rất là kinh khủng cho nên khi quý vị nói với tôi là đòi đi để đem về giúp đỡ cho anh thi giúp đỡ cho những người nghèo đi cho những người xứng đáng tôi đòi liền quý vị dù cho nó có quay phim nó có chụp hình hay nó có giang hồ gì tôi sẽ lên ít nhất năm chục người để tôi gom đầu về à, còn nếu quý vị nói rằng là thôi cho rồi bỏ thì tôi bỏ tôi sẽ có cách khác để giúp anh thi thì bây giờ đây là một cái cuộc chơi cộng đồng thì tôi cũng à, rất là mong cộng đồng lên tiếng nếu tôi thấy cộng đồng số đông mà ủng hộ tôi thì tôi sẽ chơi cuộc chơi này cộng bằng tôi sẽ lấy lại hết và tôi niêm phong hết tất cả giá trị bao nhiêu tôi công bố hết cho quý vị xem và tôi sẽ giúp đỡ những ai tôi công bố cho quý vị xem tôi không phải đòi cho tôi mà tôi đòi cho cuộc chơi chính nghĩa này bởi vì những người rất khổ bây giờ trước mắt quý vị thêm thiêu thân bại danh liệt tán gia bại sản mà không còn giá trị sử dụng nữa thì bị đuổi xô bị hất hủi như con ghẻ họ không có tính người thì tại sao tôi phải tính người với họ thì thôi à, bây giờ thế này tôi nói rất là rõ quý vị nghe rồi tất cả những người nghe livestream nào tôi nhờ mọi người chia sẻ thông tin này đừng có ai đổi thừa rằng là bà hằng chơi đòi quà cho quý vị chơi này không có đẹp đâu đó nhưng đối với những con người này thì chúng ta có nên đòi hay không đó và cái này tôi hỏi ý kiến quý vị nếu số đông quý vị ủng hộ tôi đòi thì tôi đòi sạch sẽ hết là bởi vì sao họ đã đối đại với tôi quá khốn nạn họ không có xứng đáng để thừa hưởng những cái gì mà tôi đã giúp đỡ cho họ trong cái thời gian mà họ đã âm mưu lừa đảo tôi à, còn nếu như họ cố tình họ không trả tôi thì tôi sẽ gửi đơn đến công an tôi đòi tiếp lần nữa đó quý vị thấy như thế nào đó và trước mắt là tôi giúp đỡ anh anh thi và tôi sẽ giúp đỡ những người mà đã hoạt động youtuber suốt trong một thời gian cực khổ ờ, bỏ công bỏ sức đi tỉnh đi để mà tìm những cái nạn nhân và nếu trong cái thời gian mà tôi phát hiện ra những nạn nhân nào họ quá khổ tôi giúp tiếp nghĩa là tôi chỉ đòi lại để giúp cho mọi người chứ không phải là đòi lại cho cá nhân tôi kể cả cái tiền mà tôi đã thua kiện tôi đòi ông viên thì tôi cũng sẽ cho tất cả vô cái xã vô xã hội vô những cái quỹ từ thiện của tôi là là hơn 200 tỷ đó chứ tôi giúp khoát còn nào hết đó là lời hứa danh dự của tôi nếu tôi lấy thì tôi đã âm thầm tôi lấy và tôi đã âm thầm tôi đã thỏa thuận rằng là tôi thỏa hiệp chứ tôi không để cái câu chuyện mà nó ờ, kéo dài lùm xùm tới ngày hôm nay mà tôi đã bị bao nhiêu tổn thương bao nhiêu thị phi đó thì bây giờ quý vị uh, tiếp tục nghe những gì anh thi nói và quý vị cứ comment xem quý vị uh, uh, có đồng tình với tôi làm một cái trò mà chơi xong đòi quà đó thì quý vị đừng có ờ, nói rằng là bà hằng cho xong là đòi lại mà đòi lại theo sự yêu cầu của cộng đồng mạng theo sự mà đồng tình của mọi người thì không ai có thể nói rằng là bà hằng chơi xong đòi quà vì anh thấy anh rất là khổ bây giờ anh anh không có cái gì hết tiền cũng không có nhà cũng không có rồi vợ con thân tàn ba dạy là thân bại danh liệt quý vị thấy tội nghiệp ảnh không trong đó một người ông chủ có xe có nhà có tài sản quý vị mà nhìn cái hình ảnh mà ảnh chụp ảnh đi ngang cái nhà của ảnh đó bây giờ là bị người ta siết rồi quý vị thấu được cái khổ đau thế nào khi mà bị lừa gạt cũng vì mê tín vì u mê vì mà nghe những lời dẫn dắt của cái tập đoàn lừa đảo này mà biến ảnh trở thành một con người và đáng thương vô cùng quý vị quý vị nhìn ảnh coi làm sao mà tôi cầm lòng cho được khi mà tôi à, tôi đã chứng kiến được bao nhiêu cái khốn khổ bất nạn của cuộc đời này cho nên khi tôi lên ngày 27 này mà quý vị cộng đồng mạng đồng ý tôi lên tôi đòi sạch sẽ hết thậm chí tôi đi cùng với báo chí với youtuber lên đó tôi lấy bằng chứng tôi làm hết tất cả và người đầu tiên tôi giúp đỡ là anh thi đó là lời hứa danh dự của tôi ờ, với ờ, anh thi với tất cả quý vị đây thì bây giờ cộng đồng mạng á mọi người cứ lên tiếng đi họ ờ, thấy như thế nào bà hàng phải làm sao cho đúng thì tôi sẽ lấy số đồng để mà tôi uh, tiếp tục cuộc chiến này và bây giờ thì mọi người cũng muốn thì nói thêm những cái gì mà em biết về cái tập đoàn lừa đảo này hôm nay thì đã kết thúc 5 ngày để Ờ, khẳng định rằng là ổng là một cái người không đi chữa bệnh được và em nói luôn rằng là à, à cũng thưa à, thưa với, với quý vị rằng là hôm trước đó thì có một cái đoàn nhà báo ngoài Hà Nội vào thì à, mấy chị cũng là quyết tâm à, để giúp Phương Hằng tôi đi đến cái nơi mà cắt cái bằng cho ông Võ Hoàng Yên à, ông không hề đi học nhưng mà ông đã có cái bằng cắt mà người đi học á, là học trò là con Kiều và Phong thì hôm nay cái nơi đó đã trở thành một cái trường đại học rồi chứ nó không còn là cái trường mà, mà à, cấp bằng như ngày xưa nữa nghĩa là nó đã có một sự thay đổi lớn rồi quý vị đó cho nên mà thêm một điều nữa đó là cái người mà cấp bằng cho ông võ hoàng yên á thì họ cũng né tránh à, vì cái câu chuyện này nó không phải là câu chuyện riêng ai mà nó là một câu chuyện chung thì bây giờ tất cả chúng ta phải đề nghị để làm rõ câu chuyện này là tại sao và dạ, mình cũng à, hy sinh vì cộng đồng thì từ hôm bữa giờ lên sóng nó cũng có khoảng à, hơn tháng nay á, thì có nhiều người điện thoại và nhiều cuộc điện thoại à, trong nước và ngoài nước người ta rất là cảm ơn vì á, à, đã đứng lên nói sự thật vạch trần cái chuyện này để cho cộng đồng người ta hiểu thêm cho nên hôm nay á, tôi lên đây tôi cũng hy sinh vì cộng đồng à, nói thay cho những người bị bệnh và những người câm thì người ta đã nói không có nói được nhưng mà bị dân viên gạt á, 15 năm nay thì tôi thật sự thì tôi thật sự tôi sống vì cộng đồng vì người dân của ờ, Việt Nam mình là trong nước và ngoài nước người ta bị bệnh mà có nhiều người người ta không dám đứng lên để tố cáo thầy Võ Hoàng Yên nhưng mà thật sự cũng cảm ơn cô Hằng rất là nhiều nhờ cô mà gọi tôi và những anh em khác thì bây giờ á bà con thật sự cứ ai mà bị thầy Võ Hoàng Yên thì mình cứ lên tiếng để là mình giúp được ờ, tiếng nói để cho người ta biết được con người thật của ổng thì hôm đó ờ, bên chú Dũng cũng cho 5 ngày để mà lên để ông thầy Võ Nguyên trị thì hôm nay nó đã hết ngày rồi nếu mà ổng là người thật việc thật thì ông trị 100 người đó thì ông cứ ra mặt thôi thì người ta sẽ nhìn ổng ánh mắt khác còn hôm nay đó là nó qua là ngày thứ bảy rồi thì ổng không có ra mặt là chứng tỏ ổng là một con người lường gạt hôm nay 15 năm rồi bây giờ ai cũng đã biết rồi thì bây giờ mình sống mình cứ mạnh dạng lên người thật việc thật tại vì mình ăn bậy là mình không có nói gì nói bậy được mình cứ có sao mình cứ nói vậy thì theo gì á hồi năm 2015 tháng 5 thì tôi đi theo ổng thì mới đầu ra thì tôi biết ổng là một người trị bệnh mình nghe quảng cáo trên youtube trên mạng rất là nhiều cho nên đó trong xưởng cũng có hai người câm mình mới đi tìm mà ra nhưng mà trước khi tôi muốn gặp ổng đâu phải chuyện đơn giản đâu phải chặt không biết bao nhiêu tấn thuốc tôi để tôi đem ra ngoài để tôi lấy lòng á, ông hải ngoài đó là em rể của ông yên và à, rồi mới tiếp cận được nó kiếm được gia đình thì, giờ, thì khi mà tôi cho vài tháng sau á thì cô Dương Ngọc mới vô tiếp cận tôi cô là nói tôi là nhận thêm năm người đại tử mà tôi đâu có biết á, mua đồ của họ sau này khi mà tôi đi càng ngày càng càng theo thì tôi thấy toàn là âm mưu đó, cũng như người ta nói một câu lấy dễ xanh lấy dễ theo mà che mắt thánh cho nên tôi thấy càng ngày càng lộ diện ra nhưng mà lấy tiền rất là kinh tế đó nhưng mà những cái năm đó đi theo là không bao giờ mình dám lên tiếng mà chỉ mình âm thầm để ra đi thôi chứ thật sự không dám lên tiếng nói nếu mà năm đó mà nói thì giờ chắc không còn ngồi ở đây để nói đâu nói thật sự luôn nói vừa rồi á, thì à, tôi được biết một cái thông tin á, thì giờ tôi sẽ điện thoại cho cái anh này thì á, à, ngày hôm qua anh nghe một cái thông tin là rất là đáng sợ ảnh điện cho tôi á, là có à, một người hăm dọa sẽ đòi giết tôi mà hồi nãy tôi đi trên đường á, thì cái anh đó anh điện cho tôi hiện tại giờ tôi sẽ mở cái lo lớn cho để cộng đồng hiểu được coi á, con người nếu mà con người thật thì cứ ra đi mà điện thoại hăm dọa tôi là sẽ đòi giết người hiện tại giờ tôi sẽ mở lo lớn cho bà con nghe cái anh này anh nói làm sao nha nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Sao điện nó không bắt máy ta? Thì gọi lại lần Hâm giết em hả? Ai hâm giết em? Hâm cho người á à, hỏi địa chỉ đặng à, cho người xuống à, thủ tiêu em. Thủ tiêu hả? Thì hồi nãy đi dọc đường có một người điện thoại. Thì anh này anh là sẽ anh sẽ lên anh nói cho mọi người biết. Gọi di động chứ đừng gọi Zalo không biết anh đi đâu để ờ, thì để nói tiếp câu chuyện để có gì chút xíu nữa sẽ liên hệ lại ảnh đó thì á, ờ, câu chuyện vừa qua đó nãy đi dọc đường thì một người đó người ta điện rồi á, ờ, hôm nay mình lên đó thì bây giờ á, mấy vị có cái gì để hỏi thì à, anh em nào có ý kiến gì cứ hỏi đi rồi sẽ trả lời à, thêm cho có một cái câu hỏi này mà chị cũng à, à, lấy làm thắc mắc là mà trong tất cả các cái câu chuyện của em nói á thì à, chị à, chị ngạc nhiên nhất á mà hiện nay quý vị ơi thằng nghe nói là ổng đã về quê ổng đã thông báo là tổ tán tài sản sang tên sang tên à, tài sản và tổ tán tài sản trước sau gì ổng cũng biết rằng là ổng sẽ bị truy cái tài sản đó cho nên ổng tổ tán tài sản cái cái việc quan trọng nhất á, là chị muốn hỏi em á là tại sao à, con con con kiều phải không dạ. con kiều nó được qua bên à, úc nó làm trụ trì trong khi đó nó là người có chồng có con mà nó được làm trụ trì một cái ngôi chùa hưng an tự ở bên úc thì cái này là phải nói là chị bản thân chị rất là thắc mắc một người trụ trì phó trụ trì thì không phải đơn giản mà mà mà được được một cái chức danh như vậy đâu phải có tu hành phải có một cái thời gian như thế nào mà tự nhiên ở đâu mà bay qua đi làm trụ trì phó trụ trì ở bên chùa đó thì thì chị cũng rất là thắc mắc tại sao mà ông làm được cái điều đó và lý do gì mà ông ông ông làm được cái điều đó và chị muốn hỏi em là cái, cái ngôi chùa đó của ổng hay là của một người khác mà con kiều qua bên đó để để ở đó để mà tẩu tán tài sản cho em phải nói rõ cái chỗ này à, chứ còn nếu không thì có người thì nói là không phải của ổng của người khác là đưa con kiều qua để uh, núp lùm ở bên đó để mà tẩu tán tài sản và có người thì nói là cái đó cái chùa đó của ổng thì em trả lời cho, rõ cho tất cả mọi người biết thì à, theo em biết được á thì thật sự ra cái chùa đó là bên à, chú Phước á là ông đứng ra làm à, chủ trì cái chùa đó là chú Phước thì á, ông Yên này á, được á, nhiều người mến mộ là dắt ông Yên qua đó để trị bệnh thì á, cái tâm nguyện của ông Yên á thì ông hay nói với em á, là ông phát nguyện à, xây 10 cái chùa Hưng An Tự thì không biết là tới nay xây được 10 cái chùa chưa nhưng mà à, như để ông có được cái cái chùa như vậy để ông đi qua đó để ông nương vào đó để ông đi trị bệnh để ông à, lấy những cái lợi nhuận của ông còn phía về bên cô Ngọc á, thì cũng vì bên một cái chùa đó đó người ta đứng ra thì cô Ngọc cũng là có thành viên ở trên bên Việt Nam này là cũng là một vị địa tỷ ruột của ông Yên thì lân cận với ông Yên thì cũng có danh sách ở trong bên à, giáo hội Phật giáo tịnh độ cho nên á, à, thì bên chùa đó người ta sẽ bảo lãnh cô đó qua bên đó ở trong một cái ngôi chùa đó để cho cổ qua nó rất là dễ đó. À, à, cũng thông báo thêm quý vị à, quý vị nghe cái này quý vị có thấy buồn cười không nha quý vị à, ông yên á, là được giáo hội à, tịnh độ cư sĩ mới vừa phong chức sắc cho ổng một cái giảng viên chuyên giảng về môn đạo đức nữa thị quý vị nghe có buồn cười không có nghĩa là ổng là giảng viên của của của hội tịnh độ cư sĩ mà chuyên giảng về đạo đức nha quý vị và chị biết thêm một cái nữa là ông yên ngoài cái chuyện đi chữa bệnh ra ông yên còn là một thầy phong thủy đúng không dạ đúng rồi vừa là thầy phong thủy vừa là thầy chữa bệnh vừa là thầy bắt ma à, vừa là thầy à, gọi như là à, luật sư thầy cãi à, nhiều thầy lắm cái là một mình ổng có rất nhiều à, chức sắc trong con người ổng mà vừa rồi đó là giáo bên tịnh độ cư sĩ lại chức sắc cho ổng phong cho ổng một cái chức sắc mà quý vị xem ổng có cái áo áo đen mà có đeo cái vòng hoa nào quý vị là ổng vừa được nhận cái chức sắc của bên hội tịnh độ cư sĩ á, phong cho một cái chức là giảng viên về môn đạo đức đây Nguyễn Phương Hằng tôi nói là có sách mách có chứng quý vị không tin tôi quý vị cứ gõ vô cái hội tình độ cư sĩ á quý vị sẽ biết là võ hoàng yên có một cái chức sắc là giảng viên giảng về môn đạo đức và ngoài cái chức sắc là giảng viên giảng về môn đạo đức đó là còn là một ông thầy phong thủy nữa thầy bắt ma thầy phong thủy đó bây giờ thêm một cái nữa đó là có nhiều người thắc mắc á người ta hỏi em á rằng là à, à người ta có mắc cười cái vụ mà mà em em à, bị uh, ờ, 16 con ma mà mà cái ông đó ông nó bắt ông bỏ vô hũ vô đó nhiều người hỏi chị là sao đó nghe nó buồn cười thì em em giải thích là tại sao cái chuyện đó nó nó đơn giản như vậy mà em có thể em nghe một cách mù quáng như vậy nói chung á là em một trăm phần trăm là em có tin em không có tin thầy bồ thầy pháp gì hết trơn á nhưng mà tại vì á mình là người thật việc thật tại vì á mình làm tượng phật rồi mình cũng tu tại gia hàng đêm cũng tụng kinh niệm phật thôi nhưng mà à, cái năm đó thiếu nợ của cô Vũ Ngọc và ông Y là à, cô mới Diệu Ngọc mới nói à, thôi bây giờ à, có cái ông thầy hai này nè ở dưới gạch sỏi gì đó đi xuống đó, đó rồi rước ông lên để nhưng mà em không có tin thì vợ chồng cái ông Hùng á vợ chồng ông Hùng là cô Hiền là đệ tử ruột của ông thầy Võ Hoàng bán cà phê á ông đó ông vô ông biết ông làm cái thứ gì đó mà trong vòng một tuần là bán được cái nhà mà cái cây xanh đó nó chết queo luôn thì mình nói ủa sao ông này ông giấu dữ người ta mình đó giờ mình đâu có tin cái vụ này đâu mà sao ờ, ông này ông nói vậy thì qua bữa sau em mới hỏi hai vợ chồng đó thì em mới chạy lên chỗ cô giáo thì thật sự nó là 100% như vậy luôn thì bán được miếng đất ờ, đó thì về cái Diệu Ngọc có nói thôi bây giờ chú Thi ơi giờ con tính đi xuống thầy hai để trở ờ, về ngoài Hàm Tân rồi rồi bà con được ngoài đó đặng rước ông này lên đặng à, bắt ma đặng à, đặng à, chứ để nhà nhiều khi gặp khó khăn bắt cái bắt đầu mới đi xuống đi xuống rước ổng thì tới đó đêm đó là ngủ ngay chỗ nhà vợ chồng tăng bà lễ là cũng đệ tử thầy giáo hoàng yên luôn mà người đó bữa xuống xiết nợ nhà luôn đó thì vừa ghé đó xong chút xíu cái ông hai nói ông thi anh vô đây nó hỏi có chuyện gì không tôi ngồi đi tính đi tính lợi về nhà ông có 16 con ma mà nó ở từ đầu trên tới đầu dưới mình ngồi mình suy nghĩ ủa sao nhà mình lại có ma trời cái bắt đầu á cái mới hỏi à, cô dù ngọc bây giờ ông bắt con mang nhiêu tiền dù ngọc mới nói là con triệu gửi, thì á à, tôi nói bây giờ tôi không có tiền thì cô ngọc mới nói bây giờ thôi chú cứ bắt đi tiền bạc để con lo rồi mai mốt rồi ông có rồi à, ông gửi sao, mà thật sự không có có luôn tới một tháng sau tôi mới chuyển cái số tiền đó là cho cái bà vợ nhỏ của ông hai là ông xuống khi sáng hôm sau chở lên nhà lên cái sửa tượng phật của tôi á tại vì mình thấy đang làm ăn khó khăn gặp thiếu nợ nữa cho nên đó, khi cái con này cũng nói cái cái, cái mình tin luôn mà thấy sự thật là tin ngay chỗ mà là chỗ ông hùng đi lên đó cái cây đó ông không biết ông đọc thằng chút gì đó, thằng chú gì đó là cái cây đó nó chết queo luôn ông cầm ba cây nha ông giái xong chết luôn thì mình mới là thật sự mình tin tin nó về bắt đầu trở về tới nhà thì tới đó cũng chiều chiều rồi thì ông vô lúc đó 3 giờ chiều ông mới kêu mua 16 cái cái bịch bánh và để 16 cái dĩa từ trước ra tới làm sao luôn mà rồi ông đi ghé chợ ông mua cái 16 hũ dầu ua mình nó nói trong đầu chết rồi bị gạt rồi mà bây giờ chỗ anh em huynh đệ mà bây giờ á, mình biết mình bị gạt ngay chỗ đó luôn tại vì tự nhiên bắt ma mà để vô cái hũ dầu ua mình thấy đơn giản quá tự nhiên lệ giá giá vậy cái em hút vậy cái em bỏ vô nó rồi nó nằm trong đây rồi đó ờ, rồi đó coi tôi ta nhưng mà mình lỡ ờ, mình ừ, đi theo trong anh em rồi bây giờ mình biết mình bị gạt nhưng mà mình cũng gắng cắn răng mà chịu khi bắt xong rồi á bắt đầu chở đi về á ông bác ghé ông bác sĩ chi nó bị cái gì công trình âm thanh lại ghé ghé ông bác sĩ chi cái ông bác sĩ chi cũng mà tôi nói là ông bác sĩ chi ông cũng biết thì giữa nhà bác sĩ chi nó có một cái giếng giếng nước thì đó rồi ghé đó cũng không biết bắt không biết bao nhiêu con ma đó ông bác sĩ chi cũng tốn tiền một mớ chỗ đó luôn thật sự gắn cái mic cho cho cho ấy dùm dùm dùm chị đi nghe rất khán giả nói nghe rất là nhỏ Alo. gắn cái mic vô đi à không biết à, đi đâu rồi có người hả à. tại sao ngừng tại tại sao ngừng à. thì á, à, bắt đầu á, à, ghé bác sĩ chi bắt ma xong rồi á, thì tôi mới chở đi à, đi vòng vòng những à, nhà bà con của vụ ngọc rồi bắt rồi. trên đất vụ ngọc nữa thì mới ra xong rồi mới ra cái quán cà phê quán cà phê ngồi nghe cái quán đó là của okay. bà vợ nhỏ của ông thầy hai đó đó ghé đó kêu ngồi chờ rồi điện thoại ra ra tưởng sao ông thầy hai á ông đưa mấy con ma đó cho bà vợ nhỏ giữ tại tôi nói thiệt trong cuộc đời tôi nói thật sự 100% tôi không có nói sai một lời nào hết trơn á đó. đó rồi xong rồi á, là mình biết lúc về nhà là đã mình biết bị gạt rồi đó, bắn công an triệu gửi mà ha 16 con là 24 triệu tự nhiên á, tức quớt à tốn tiền mà tức quớt luôn mà mình biết mình ngu rồi đó <laughs> nhưng mà giờ phải chấp nhận tại vì mình đi theo bây giờ mình lỡ mình thiếu nợ mấy người này rồi bây giờ người ta nói mình sao thì mình cũng nghe vậy mà bây giờ bây giờ chị hỏi em một cái nữa cái câu hỏi này mà chính bản thân chị thắc mắc nè ví dụ như cái tập đoàn của ông yên đó, nó có mấy chục người đi chữa bệnh chẳng lẽ ờ, mấy chục người đó không biết là ông yên chữa không hết bệnh sao em hay là biết mà cố tình làm ngơ cho sư phụ nó làm hay là nó bày đàn nó một lòng với nhau chị muốn em nói là bởi vì em là người trong cuộc đó. họ một lòng với nhau là biết ông yên chữa không hết bệnh mà cứ vẫn phải đi để mà lừa thiên hạ hay là hay là bản thân những người đó không biết là ông yên cũng bị ông yên mị theo em thì em thấy sao nói em nói thật lòng tại vì á, à, em ở trong đó ăn ngủ trong đó thì có mấy anh em á, giác ngộ á, thì người ta á, à, nói với em rất là nhiều người ta kêu em ra nói thẳng luôn nói là còn mấy người mà đi theo ông Miên thật sự á, là mấy người đó người ta chỉ mạo danh thôi chẳng làm gì chẳng làm ăn chẳng có cái thương hiệu để quảng cáo à, buôn bán và cho mượn tiền trong đó cho nên nó người ta rồi á, à, bia cho viên lên để người đó làm có nghĩa là họ biết ông yên lừa đảo nhưng mà họ luôn. họ đồng lòng. đồng lòng nhưng có một số người họ ngộ nhận ra họ biết ra là họ không đi nữa ừ. Ừ. có nhiều người à, giờ hổng gài nhiều người đó ta điện cho em lắm người ta nói em á là có một anh ở tiền giang anh giấu mặt anh nói à, tôi nói thiệt với ông thi hôm qua anh ngồi nói chuyện đúng một tiếng đồng hồ ông nói không có một từ ngữ gì mà sai hết trơn á theo tôi đi theo miên mấy năm luôn tôi biết toàn là mạo danh làm lường gạt người ta vụ tiền bạc nhất là cái từ thiện nó làm nó không có đúng người ngoài mà mình á, là mới nhìn vô á, thì mình thấy nó là sự thật nhưng mà khi mình vô trong cái cuộc chơi rồi mình đi theo rồi á, thì mình mới thấy bây giờ là có vụ bây giờ mấy vị cứ nghĩ đi mua một cái ờ, phần quà hai trăm rưỡi mà trong khi đó người ta ủng hộ cho mình 3 tỷ đi mà bây giờ mình ờ, đi làm từ thiện nó có tỷ hai năm ba trăm triệu gì thôi thì mình tính cái phần quà đó ra mình ngồi mình dốt đi mình tính từ từ nó cũng ra à là thấy nó không có đúng rồi cho nên người ta nắm được cái chỗ đó là người ta không có đi nữa vì người ta cũng là người ủng hộ mà tao thấy là không đúng thì nhưng mà cái lời nói người ta người ta không dám nói cho nên người ta điện người à, ta nói với em là vậy chính xác 100 phần trăm là chị hỏi thêm em cái này nữa là tại sao mà lúc mà ông yên ông ông kéo lửa cho cho những cái đứa mà bị bị câm bị điếc á thì ngay cái thời điểm đó đó là ông ông ông làm mà mình vẫn nhìn thấy là nó ú ớ rồi à, vỗ vỗ lỗ tai nó vẫn nghe chính chị cũng nhìn thấy điều đó mà chị cũng là ngộ nhận như tất cả mọi người theo em thì em có em có những cái suy nghĩ gì riêng cho em trong cái chuyện đó em nói với chị là 100% là không có hết tại vì khi mà vỗ tay hay là à, kéo lưỡi thì chỉ nói được 1, 2, 3 tiếng tới 10 nghe chỗ đó thôi chứ thật sự ra là khi bước ra cái cổng rồi thì không có ai mà hết vì em đi theo nhiều năm em có khi toàn là người nhà của, của em à, trong xưởng cũng đi nó mà hôm qua gặp một cái cô kia kìa đi ghé đi mua khẩu phá cửa thôi nghe cậu nói trời bữa tôi thấy à, chú lên mạng nói tôi cũng bị ông miên gạt một mớ hỏi làm sao cô bị gạt dắt bệnh nhân ra ngoài chùa Hưng Tự ngủ đúng 3 ngày luôn gặp ông Yên đi ngang ổng không bao giờ ổng thèm dòm thèm ngó gì trơn á mà mua cái vé mấy triệu bạc lo đưa cho gia đình tôi hỏi giờ đưa cho ai cô biết nói là đưa cho cái người lớn tuổi thôi rồi ngồi đó chờ đúng 3 ngày xong rồi tới ngày thứ ba chị cũng không được vô luôn nữa bắt cái vé đâu có tới à, số mấy trăm rồi đó rồi những người ra câu dụ giờ hai người câm của em mà em dắt đi ra tỷ một người đúng ba lần một người hai lần bây giờ nghe nói tới ông yên là người ta lắc đầu không à nhưng mà tại sao những người đó họ họ chữa không hết mà cái tiếng giang của ông mỗi ngày mỗi giang mỗi ngày mỗi giang mà trong khi đó những người không hết cũng không bao giờ lên tiếng theo em gì em nghĩ là tại sao là do mấy ông dựng phim thôi do mấy người mà làm bên youtuber với bên đài truyền hình đó mỗi một đặt câu ví dụ bây giờ là có những người hết là nói như vậy đặt câu ví dụ bây giờ cái ông đó ông bị tai biến hay là ông bị cái sự cố gì đó ông không có nói chuyện được thì cái đó bấm vô là người ta sẽ phục hồi lại được hiện ta nó nói chuyện được thôi còn bấm sinh mà tai biến bại liệt bại não là em nói chuyện không bao giờ hết em dám bảo đảm 100 phần trăm không bao giờ hết tại vì em thấy chỗ đó là là không có đúng rồi cho nên nó mà đi ngụy trang như vậy á thì tại vì mình cũng là người phật tử mình đọc kinh đọc sách mà mình hiểu được mình thấy ta làm như vậy thì nhưng mà lúc đó thì không bao giờ nói được nhưng hôm nay nhờ chị nói lên sự thật rồi những người xung quanh như em vậy, là người ta mới dám lên tiếng giống như ông ông tuyên bố là một năm ông chữa được 4.000 người câm điếc không mà chị cũng thắc mắc một điều á là tới cả bây giờ quý vị ơi hằng cũng thắc mắc một điều á là tại sao ông có thể tồn tại được 14 năm mà không có một bệnh nhân nào chữa bệnh không hết mà lên tiếng nói rằng là tôi đem em yên nhiều lần mà tôi vẫn không hết không hiểu tại sao họ không có đủ dũng khí hay là họ không đủ can đảm hay họ nghĩ là vì họ bị nghiệp giống như ông y ông nói là ông chữa người ta không hết bệnh thì ông cho là nghiệp nhưng mà bây giờ quý vị đông xảy ra cái câu chuyện này không có một người nào đứng lên nói ông yên chữa được hết bệnh chỉ có ba người là người nhà của ông đặt vô để làm phim và bị lật ờ, lật lật mặt ra thôi chứ còn không có một người nào mà mà tranh đấu cho ông là tôi là được ông yên chữa hết bệnh hết cái này mới là cái điều phải nói là quá bất ngờ thí dụ như nó phải có một sự ờ, năm 50 phần trăm hai mươi phần trăm hay là trong một trăm phần trăm thì cũng phải có vài người sự thật được chứng, chứng minh là đã đã được ông Yên chữa hết bệnh hoàn toàn là không có luôn và khi cái, cái tôi tôi bắn cái phát súng đầu tiên này lên thì bắt đầu bên Quảng Ngãi mới vô cuộc thì cái câu chuyện này phải nói là nó mới đổ bể ra chứ nếu không tất cả còn sẽ bị mỹ tiếp đó mà ông nói lịch của ông kính năm 2025 thì quý vị thấy từ đây cái đấy 5 năm nữa ông còn lừa biết bao nhiêu con người đau thương vì ổng nữa đó cho nên là tất cả những gì tôi làm là rất là chính xác luôn không có một cái một chút nào tôi ân hận không có một chút nào mà tôi cảm thấy rằng là tôi đã sai sai với lương tâm tôi sai với cộng đồng mạng sai với tất cả mọi người đã tin tưởng tôi và sai với tất cả những cái bệnh nhân mà lê lớp chờ đợi trong ngóng à cũng kính thưa quý vị à, tôi cũng chia sẻ thêm quý vị biết ông yên đã nói với tôi như thế nào không à, một ngày ít nhất á, cũng phải có năm ba chục ngàn người mơ tưởng đến ổng ông nói như vậy mơ tưởng đến ổng để làm gì quý vị biết không để được ổng chữa bệnh có nghĩa là ông tự thấy rằng ông quá cao ông quá là người ở trên cao một cái bề thế nào đó một cái thần thánh nào đó ông tự nghĩa là ông tự cho ông là một cái người quan trọng như vậy đó thì khi tôi mới ngồi lại tôi mới thấy rằng là nó quá khủng khiếp đó quý vị quý vị thấy không tất cả những gì tôi tôi làm và hôm nay thì tôi cũng chia sẻ luôn quý vị rằng khi mà cha ông yên với lại à, hai người em của ông yên nói với tôi rằng ông yên không có khả năng chữa bệnh thì quý vị biết ông tôi không phải là người dễ tin tôi bán tính bán nghi và tôi đã chấp vấn ông yên đây tôi nói đây thì ông yên sẽ nghe tôi nói và khi tôi chấp vấn ông yên thì ông yên mới nói với tôi một câu là nếu sau này tôi có thất bại danh liệt à, tôi có thân bại danh liệt là chỉ có chị thôi à, cái điều này đó là điều bí mật nha quý vị khi mà tôi nghe ông yên à, cha ông yên với hai đứa em nói xong tôi hỏi ông yên như thế này nè quý vị tôi nói rằng là tại sao à, ông già với là hai đứa em nó nói là chữa bệnh không được ông nói là ai nói chữa bệnh không được nếu không chữa bệnh không được thì tại sao tôi tồn tại được tới ngày hôm nay à, và ông mới khai luôn với tôi rằng ông có 40.000 tín đồ đây cái câu chuyện nó dẫn dắt lại tôi cái chuyện này nó hôm nay nó đã kết thúc rồi nhưng mà ít nhất tôi cũng muốn sai ông ông đưa 40.000 tín đồ của ông và ông nói với tôi rằng là ông có 4.000 cái clip à, khi mà cái chiếc máy bay mà Boeing gì ở Malaysia nó rơi á thì ông mới xuống cái hàng YouTube thứ hai và trước đó ông là coi như là nếu mà nói toàn thế giới là ông đứng đầu về YouTube à, ông có 4.000 cái clip và ông không ngừng tăng tăng cường các cái clip mà quý vị thấy không đưa ra một cái là mấy chục ngàn người bu khi mà tôi nói ông như vậy thì ông nói nói với tôi rằng nếu mà ông chữa không hết thì tôi mới nói với ông một câu này nè quý vị tôi nói tôi bảo đảm là chữa bệnh không hết ông nói là tôi lấy cái cái cái cái bằng chứng nào mà để tôi biết ông chữa bệnh không hết ông cũng hỏi ngược lại tôi tôi nói tôi tin chắc chắn một trăm phần trăm là tại vì sao tại vì chính em của ông nói với tôi là có những người đến chữa 5 tới 7 lần mà vẫn không hết thì tôi nhìn thấy ông biến sắc à tôi nhìn thấy ông biến sắc rồi tôi mới nói chứ có lừa ai đừng lừa tôi riêng bản thân tôi thì đừng lừa tôi nếu mà cố tình lừa tôi thì sẽ có một ngày nào đó tôi lật mặt ông ra thì tôi nhìn thấy mặt ông biến sắc đó bắt đầu tôi mới để ý tôi mới để ý thì bắt đầu qua những cái chuyện mà ông ông ông nói ông rất là nổ với tôi với anh dũng ông nói như thế này nè quý vị chẳng hạn như cái bố cổ một cái cục như thế này Ông nói rằng ông chữa bú cổ là xác suất 99% Mà trong đó em dâu của ông bị bú cổ Em rể của ông bị bú cổ Cháu ông bị bú cổ mà ông chữa không hết Ông nói rằng thế này thì quý vị tôi nói ông Yên á Ông có đang theo, theo dõi á Thì ông coi xem tôi có nói đúng không Ông nói khi á, mà ông thương lượng được với cái thế giới thứ ba Thì cái đây là một cái nghiệp Là khi ông bóp vô á Thì cái bú đó nó tự nhiên nó mất Nó biến mất Thì cái cái, cái giống như cái vong cái, cái nghiệp đó, đó là bằng lòng trả lại cho người đó một sự bình an và bác sĩ cũng không nhận ra là tại vì sao cái bú cổ đó nó có những cái mạch máu được nuôi lên nuôi lên mà nếu có mổ thì nó cũng phải có thời gian để lành vết thương và khi mà mổ móc cái cục bú cổ đó ra thì nó có cái thời gian để lành vết thương và những cái mạch máu đó nó sẽ như thế nào đó đại khái là ông ông diễn theo cái kiểu mà ông dẫn chứng bằng cái kiểu mà của khoa học đó nghe yếu bóng vía là tinh sái cổ đó quý vị mà thật sự ra ông nói với tôi với anh Dũng là ông chữa bú cổ hết 99% cho nên ông mới nói rằng là ông không ông có một cái giới thứ giới thứ ba là ông thương lượng được thì cái bông cái bông nào mà đi theo á, mà để mà hành hạ đó thì họ chạy mất thì cái bố cổ đó nó xẹp xuống giống như là khi cái người đó mà bị câm bị điếc á, mà khi thấy ổng là những cái người vong linh nó sợ bỏ chạy thì cái người đó được trở lại bình thường nhưng mà nếu mà có ổng gọi là cái từ gì mà à quan gia trái chủ quý vị thì á, là nặng nghiệp quá thì mới không chữa được thôi cho nên quý vị ơi tất cả chúng ta đều ngộ nhận hết nhưng tôi nói thật với quý vị nha ông võ hoàng yên gạt tôi tiền bạc ông đã cho tôi u mê những cái chuyện tâm linh nhưng rõ ràng là số mạng tôi quá lớn tôi không có phải tán gia bại sản vì ổng gia đình tôi không tan nát vì ổng và tôi không u mê vì tin những cái lời mà ổng nói và thật sự ra tôi rất là tỉnh táo cho nên tôi mới là hôm nay đưa ổng tới là một con đường cùng mà chứng minh cho tất cả quý vị thấy rằng là không phải một người nào cũng có thể lật đổ được ổng ông đi từ cái năn nỉ từ cái tình cảm từ cái mà gian sinh hâm chết rồi bắt đầu rồi đe dọa rồi đủ thứ hết trên đời ông có các cái chiêu nhưng ngày hôm nay tôi hoàn toàn chiến thắng thật sự quý vị đối với tôi hôm nay là hạnh phúc rồi thì nhân cái à, buổi livestream hôm nay thì tôi thật sự là tôi chỉ muốn hỏi tất cả các quý vị cộng đồng mạng á là có đồng ý cho tôi chơi tiếp không nếu mà tôi mà mà nổi máu điên lên á mà tôi chơi thêm mà vài vụ nữa là thần tượng vài người vài người sẽ bị sụp đổ nữa đó quý vị là bởi vì cái sự đanh thép của tôi cái sự hiểu biết của tôi tôi không có ngại cái chuyện đó đâu nếu mà quý vị thật sự mà cố vũ tôi tôi chơi đó quý vị đó, tôi lột thêm một hai thần tượng nữa cho nó sụp đổ luôn mà toàn là những người mà trong lòng công chúng không mới sợ chứ vì sao tôi mới gọi là thần tượng tôi mới gọi là một tượng đài mà tôi nói thật tôi xin lỗi khi mà tôi đã đụng là chạm mà tôi đã sụp là đổ luôn đó quý vị đó, cái này là cái này là tôi nói thật tôi hứa là tôi làm được là tôi làm được đó cái thứ hai nữa đó là tôi muốn à, quý vị à, có đồng ý cho tôi chơi đời hòa không nếu mà quý vị thấy rằng là họ không xứng đáng tôi đòi hết tôi đem cái đó tôi đi giúp đỡ người nghèo người khổ nó có nó xứng đáng hơn là những người à, không làm được gì cho tôi không giúp ích cho xã hội mà lại được đi hưởng phước thì cái đó nó không công bằng và những gì tôi làm thì lương tâm tôi biết tôi gieo thì tôi gặt tôi thấy đúng thì tôi làm và cái người đầu tiên mà tôi sẽ giúp đỡ đó là anh thi đó thì tôi sẽ đòi lại trong cái công cuộc đó thì không phải là ít nhất đó, theo tôi biết ít nhất không phải là 15 tỷ đó, tôi sẽ thống kê cho bằng hết tôi đòi cho bằng sạch đó, tôi mang cái đó tôi đem đi làm từ thiện thì quý vị cứ à, đóng ý à, đóng góp à, ý tôi đi à, quý, quý vị nào mà cảm thấy rằng là yêu mến phương hằng tôi à, có niềm tin đối với phương hằng tôi và thấy những gì tôi nói tôi làm có sách mách có chứng thì lại tôi chơi một cuộc nữa nha quý vị tôi chơi thêm một tượng đài sụp đổ nữa là quý vị á, là phải biết rằng là cái gan tôi rất là lớn cho nên là tôi nói được là tôi làm được cho nên đụng là phải chạm nha quý vị tôi có một lần sống nào tôi sống vì mọi người đó, cho nên bây giờ cái xã hội bây giờ nó loạn hết rồi nó loạn về vấn đề mà ma mị mê tín đồng bóng rồi á, thế giới này thế giới kia ma quỷ bắt ma bắt quỷ ma mị người ta để mà tập thể thành bầy đàn cái này nó không có tồn tại trong cái thời đại 4.0 này à, tôi nói á, là tôi nói thật mà tôi làm là tôi cũng làm thật nha quý vị nói có sách bách có chứng nha tôi lôi ra đó là tôi lôi cả người à, còn nếu tôi nói không đúng tôi vu không thì cứ thưa tôi đi còn tôi mà nói đúng tôi chỉ cho đúng mà tôi nói cho đúng á thì lại thêm vài thần tượng của quý vị sụp đổ nữa thì quý vị đừng có nói là phương hằng tôi này quá ngông là chơi là không đụng chạm mà cứ bươi móc ờ, đã đụng là phải chạm nha quý vị nếu mà thật sự ra đủ duyên đủ phước với tôi thì kiểu gì tôi cũng cho sụp à, thêm một lần nữa để cho quý vị thấy rằng là trong cuộc sống này phải tỉnh táo không có ma mị không có động bóng không có bày đàn không có u mê à, chúng ta chết vì u mê chúng ta chết vì đồng bóng chúng ta chết vì những cái lời ru ngủ và những cái lời đe dọa à, lên những cái tâm hồn của chúng ta hãy mà nghe thì cũng sợ mà không nghe tôi ra để đi dẹp mấy cái chuyện này không 15 năm trước tôi đã dẹp à, cái chuyện anh Dũng một lần rồi đúng gần kỷ niệm 15 năm sau tôi lại dẹp loạn một cái trò có cuộc sống luôn sẵn ngay mùa covid covid này có cô Hằng chơi á cho tới bến luôn á à, chơi vì chính nghĩa cũng chơi á à, cho nên tôi nói á, nhiều khi bây giờ á, mọi người quên hết covid covid rồi hết sợ covid covid rồi mà đâm qua là là có người thương của hằng có người sợ của hằng vì sợ của hằng à, à tung té ra bụng miệng không kịp mà của hằng phan ra là chết cha hết cái đám cho nên đừng có hù của hằng nha trời ơi của hằng này có lá gan lớn lắm nó dính hai đứa con tôi lớn hết rồi tôi chả có gì để lo để sợ tôi chả có gì để mà phải ngán ngại hết đụng là chạm nha quý vị à, chọc tôi nữa đi lên tiếng nữa đi là tôi banh nguyên một ổ ra luôn á nha quý vị đó, cho nên là thôi à, hôm nay là ngày thứ bảy hôm nay phương hằng tôi quá hung dữ có có vị khán giả hỏi uh, cho anh thi nè cho hỏi anh thi là cho hỏi anh thi là võ hoàng yên có liệm bùa không anh thi theo như anh hiểu biết về ông võ hoàng yên ừ. vậy theo như em nghĩ ông ông ông yên có chơi bùa không ông yên với diệu ngọc có chơi bùa không anh diệu ngọc à, thì nó chắc em đi lại thầy bùa mà thì nó phải chơi bùa rồi chắc em đi lại đi yếm bắt ma mà mà cái ông đó thì lại ở trong cái nhà diệu ngọc với gặp nói chuyện với nguyên hàng ngày luôn từ mấy hôm nay từ hôm mà em phát em nói ra là ông đi ông hốt vợ của thằng phong á thì thằng phong nó có liên hệ với em ở đòi chém em chết không thì à, không không có đòi chém nhưng mà em nghe một cái tin tức này nó cũng rất là hấp dẫn nói hấp dẫn thì nói thì bây giờ người ta nói à, sẽ làm đơn kiện em ừ. nhưng mà kiện đi tại vì cái này là chuyện sự thật mình nói mình thấy sao mình nói vậy thì cái cô ngân đâu ở bên à, cổ cũng lên tiếng là thấy bên đâu ở bên nam úc là cổ thấy à, diệu ngọc à, ngủ ở trong phòng chung với thầy võ viên thì cô đó đã lên tiếng rồi thì cái đó mình cũng đâu có sợ gì mà kiện chuyện gì kiện em chuyện gì thì kiện gì em nói giờ là vu khống à vu khống à, hả? đó em cũng nói sự thật mình cũng không có sợ có sao mình nói vậy tại vì mình thấy trước mắt mà thì mình có sao mình nói vậy thôi chứ mình đâu có trời ơi gì. em ơi dễ muốn chết nhờ công an người ta truy ra hết tất cả các tin nhắn của ông yên nhắn cho ai không cái điện thoại của ông nhắn cho bao nhiêu người nhắn cho ai gồm những cái gì thì nó ra hết chứ có gì đâu mà lo thấy không sự thật nó là sự thật mà sợ cái gì đúng không ổng với diệu ngọc nhắn nhau cái gì chỉ cứ nhờ công an làm ra vậy thôi có gì đâu em cô Hằng ơi có một fan này là hâm mộ của nghệ sĩ Quay Linh hỏi cô là cô Hằng cho con hỏi nghệ sĩ Quay Linh có liên quan gì đến ông thầy Vũ Hoàng Yên hay không? À, em hỏi cô thì à, thì à, cô không biết trả lời sao thôi em hỏi ông ông ông hoài Linh đi em hỏi ông Hoài Linh là ông Hoài Linh à, là fan của ổng á thì em bây giờ chị cũng không không hỏi được cho nên em hỏi ông Hoài Linh là ông Hoài Linh có liên hoa liên quan gì tới ông Võ Hoàng Yên không mà có bao nhiêu cái clip mà bao nhiêu cái mà công chúng ai cũng nhìn thấy hết à, mà khổ một cái là ông yên ông cũng tâm sự hết cho chị nghe giữa ổng với hoài linh rồi cho nên là cần thì chị chị tung thôi không cần thì để im đó cho nên là chị nói chị nói trời ơi chị nói chị nói xui xẻo chị biết chị nhiều quá thành ra chị nhiều chuyện quá đi khổ nổi chị biết hết trơn à tại sao chị nói một cái câu mà nó có nó có duyên nghiệp gì với nhau và nó có một cái tư duy gì giống nhau còn câu hỏi này nữa chị không có muốn đụng chả mà đụng là chả mà còn câu hỏi này đặc biệt nữa nè chị nghĩ hoài linh đóng vai trò gì khi xuất hiện trong clip chữa bệnh với nguyên à, thì cũng muốn bia bên đây bia qua bên kia bia lại vậy thôi nhưng mà khổ nổi là chị thấy Hoài Linh có một cái là đã lên tới cái địa vị như thế rồi đã ở một cái đỉnh cao như thế rồi đã ở trong lòng khán giả đến như vậy rồi mà vẫn có một cái duyên nghiệp gì đó chị mới gọi là duyên nghiệp chứ nếu không có duyên nghiệp thì tại sao lại dính vào những cái chuyện đó cho nên là đừng, đừng chọc tao hồi tao nói hết giờ em à, có một câu hỏi cho anh thi à, em thấy những cái clip mà của kiên hay à, mà anh nói là diễn á ừ thì à, cái chai dầu á chai dầu mà của ông Nguyên á à, là mỗi lần ông, ông trị cho người khớp á là ông dí vào đó cái chai dầu đó là à, ông tự chế ra hay là à, ông mua ở đâu đó xuất phát ra từ nguồn gốc ở đâu à, anh có thể cho cho cho khán giả biết được không hay là thì, những cái à, chai mà giống như cầu thủ mà xịt, xịt vô là xịt vô là hết đau đi về là đau lại cái chai dầu đó là chai dầu trường sơn à chai dầu trường sơn còn cái chai mà inox á là tự à, bên ổng chế ra chứ à, tôi cũng chưa thấy ở sở y tế hay là trung tâm mấy ờ, quầy thuốc gì bán hết trơn cái đó là sự thật như vậy bây giờ á à, hằng à, xin chia sẻ với quý vị à, quý vị lắng nghe phương hằng tôi nói à, trong vòng mấy phút thôi quý vị có tin rằng là quý vị có thấy rằng trong cuộc sống hiện nay á mà muốn lôi kéo mà thấy cái kiểu bày đàn á thì chỉ có mê tín thôi mới lôi kéo được bày đàn là bởi vì ờ, không có cái chuyện mê tín á thì không dễ gì mà lôi kéo được xe số đông bầy đàn cứ phải um, đưa ra những cái ma mị cái thế giới bên kia rồi ờ, thế giới này thế giới kia mới lôi kéo được bầy đàn chứ còn cuộc sống bình thường ờ, không dễ gì ai dụ được ai mà ai lôi kéo được ai đâu chỉ có nói tới của quyền thất tổ rồi ông bà quở rồi kiếp này kiếp kia rồi phải làm gì làm gì quý vị phải công nhận với tôi đó mới lôi được ra một cái số đông bầy đàn thì hiện nay có những cái bầy đàn à, nó nấp lùm cũng có nó công khai cũng có nó cũng chỉ vòng vòng cái đó thôi cái đó không phải là cái cái gọi là cái tu chính nghĩa mà cái đó là một cái tu mê muội mà chính vì những cái tâm hồn yếu đuối á, mới bị kéo vào những cái tu đó quý vị công nhận không bây giờ quý vị thấy không thời gian gần đây á đổ ra bao nhiêu cái tổ chức cũng toàn là bày đàn không cứ âm binh âm âm tướng rồi bắt ma bắt hồn gọi vong chứ có cái gì tử tế đâu nếu mà tu theo đức phật thì có ai mà tu theo cái kiểu bày đàn đó đâu bản thân mình tự tu cũng được tu theo cái kiểu mà mà mà mà mà bác chánh đạo với lại ngũ giới là mình cũng đã tu rồi hay là mình đừng có chửi rủa ai thì mình cũng đã tu rồi hôm nay tôi chửi nhiều quá chắc tối nay tôi phải sám hối chứ còn khoan chứ còn quý vị thấy không cho nên tôi nói khổ lắm quý vị ơi tôi mà nói ra thì nó đổ ra cái chùm cái rễ nữa rồi lúc đó lại à, một mình tôi chiến đấu nữa tôi có cái bề gì quý vị à, lo giùm bốn đứa con tôi với ông dũng là vô nha quý vị bây giờ gấm trước nha quý vị ông thôi à, nó hủ tiêu tôi tôi chết đó quý vị mà người đẹp như tôi chết cũng ổn lắm nha quý vị cho nên là cứ nói mình đẹp mà cho chúng nó chửi mà cứ đẹp hoài mới ác vậy đó quý vị à, em hỏi câu gì em hỏi đi quý vị ơi quý vị không tin tôi nha tôi nói quý vị nghe nha một cái bài sao tốt tôi viết đó trong vòng 10 15 phút tôi viết theo đúng cảm xúc của tôi và không hề à, chỉ có sửa lỗi chính tả thôi chứ tôi không có phải là trời xanh cho tôi có một cái kỹ năng một cái khả năng viết văn rất là ok hồi xưa tôi đi học tôi giỏi văn lắm đó là sự thật quý vị và quý vị nhìn thấy em vậy chứ ở ngoài em đẹp hơn trong hình cho quý vị quý vị không tin quý vị lên đại nam ủng hộ em đi quý vị thấy em liền à 30 <laughs> tháng 4 nè quý vị lên trường đua đi quý vị quý vị là hâm mộ Đại Nam mở cửa miễn phí trong tất cả nguyên một năm nay luôn thứ nhất thứ hai nữa quý vị lên trường đua quý vị coi đua ngựa đua xe đua chó quý vị sẽ thấy phương hằng tôi à, ở ngoài phương hằng tôi đẹp hơn ở trong cái kiểu này gọi là gọi là không ăn ảnh thôi hay là ảnh ảnh nó không ăn tôi chứ ngoài là tôi đẹp lắm nha quý vị cứ chọc đẹp cho chúng nó chửi chơi vậy đó hỏi gì em có một khán giả như thế hỏi với chị hằng chị hằng là của ông yên và trụ trì của phó trụ trì là do giáo hội chỉ định hay là ai có câu với giáo hội là được không à cái câu hỏi này nó quá hay thật sự mà nói chị nói ra nếu mà nói ra em phải hỏi anh dũng cái câu này nè anh dũng sẽ là trả lời sâu sắc hơn nhưng mà chị xin trả lời như thế này ông yêu ông tự nhận ổng là một người nhân dân tịnh độ cư sĩ giáo hội để ổng đi quyên góp và những cái chùa ở bên đó, đó là do ổng tự tạo ra ổng tạo dây cánh ra ổng tạo ra những cái gọi là giờ bạch tuộc đó, tín đồ của ổng là của ổng chứ không phải tín đồ của ổng là của uh, giáo hội uh, của tịnh độ cư sĩ nếu mà em muốn biết rõ hơn thì em em hãy hỏi À, anh Dũng nhưng mà theo chị biết là tuy là nó là giáo hội nó là tịnh độ cư sĩ nhưng ổng có một cái chi nhánh riêng cho bản thân ổng của tịnh độ cho nên tịnh độ nó tịnh độ không biết ông đi quyên góp mà cũng không biết ông có những nơi ở bên nước ngoài ổng có đăng mạch nè ổng có bên úc nè bên mỹ nè ổng mọc chân rớp đầy hết cho nên ông tự hào là ông có 40.000 tín đồ mà hôm nay chị phải xin lỗi 40.000 tín đồ của ông ờ, Võ Văn Yên tôi hết sức là xin, xin lỗi vì tôi đã để cho một à, thần tượng của quý vị sụp đổ tôi rất là xin lỗi nha quý vị quý vị trong 40 ngàn mà trời ơi bây giờ vẫn không còn cam tâm không còn cam tâm mà để mà nhìn một thần một tượng đài sụp đổ mà nghĩ rằng tôi danh Dũng hại hại vì là ổng gặp nạn kiếp cho nên tôi danh Dũng ra sức hại ổng tôi chẳng có ý đồ gì hại ổng mà tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng ổng chả chữa được bệnh gì hết trời đẹp mà ai mà nói gì không đẹp chị không đẹp ai đẹp hơn chị chị ghét à có có một người khán giả nói là em từng gặp chị năm 2009 ở ngoài da chị trắng mịn màng đẹp giả man luôn <laughs> câu này hay nhất trong ngày nè bạn à, kênh đi võ cảm ơn em nha em chị đẹp mà không ai công công nhận chị đẹp cho chị cũng buồn lắm tặng chị ngàn cái bông hồng đó. Rồi bây giờ quý vị nào còn câu hỏi nào nữa không quý vị? Quý vị à, hãy ra à, bình luận vô cho em nha Nếu mà quý vị mà biểu em chơi tới cùng là em nghe lời quý vị em chơi đó nếu mà em lỡ có bề gì thì quý vị cũng phải ờ, dòm ngó bốn đứa con em với ông chồng của em nha quý vị à, cho nên là em cũng sợ bầy đàn lắm sợ kiến nó cắn em nữa cho nên là nếu mà lỡ em chơi khô máu nha quý vị là chơi thiệt đó trời mấy năm nay sao tôi sung dữ vậy hồi sinh đập chót thì sao mà tôi sung quá trời đó quý vị ơi năng lượng thì tích cực nè tâm hồn thì phơi phới nè làm việc chính nghĩa nè à, năm nay kỷ niệm 15 năm ngày cưới á trời ơi nếu mà cái đại nam tôi chứa được hết tôi mời hết quý vị lên đó quý vị nào mà yêu mến tôi á tôi mời hết lên đó để mà dự kỷ niệm ờ, 15 năm anh Dũng cưới tôi lần nữa đó quý vị đó là sự thật đó quý vị à, tôi hy vọng là 30 tháng 4 1 tháng 5 này tôi gặp quý vị ở Đại Nam à, tại trường đua Đại Nam tại ờ, khu du lịch Đại Nam à, Phương Hằng tôi sẽ xuất hiện à, trước công chúng trước quý vị để mà coi như là công bố cái, cái những cái trận đua như hàng năm tôi thường hay làm cho nên là quý vị ơi tôi hạnh phúc lắm khi mà được quý vị ủng hộ cổ vũ tôi à, đi với buộc là mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy ừ, tôi xin lỗi quý vị hôm nay tôi quá là hung dữ mà tôi cũng là ức chế là tổn thương ghê lắm cho nên tôi phải nói với họ những cái gì cho nó xứng đáng chứ còn nhiều khi người ta nói người ta chửi mình mình chửi lại thì mình cũng không ra gì nhưng mà những con người đó mà mình không có đáp trả đó thì họ cứ leo lên đầu mình họ nói hoài họ chửi hoài họ không có được phép đó cho nên xin lỗi quý vị à, xin lỗi quý vị rất là nhiều vì hôm nay tôi phải chửi những con người đó nha quý vị quý vị thông cảm cho tôi còn câu hỏi nào nữa không mấy em à, có một câu hỏi như thế này khi nãy à, anh thi anh anh, mới vào anh nói là có một cái à, cuộc gọi à em gọi lại đi thi à, giờ anh à, có thể gọi lại à, gọi lại em xin hỏi là nếu mà à, người ta hăm dọa như vậy anh có sợ không à, nói chung á mình là đang, đang mình đã sống vì cộng đồng rồi lỡ ngày mai mình có chết mình cũng nói hết cho cộng đồng nghe biết là mình hy sinh về à, những người dân người bệnh và người câm người điếc à, để mình nói lên sự thật mình thay thế à, con người của mình để mình đứng ra mình nói sự thật để vạch mặt cái, cái những cái người lừa đảo này thì mình đâu có sợ gì nữa đâu thì có gì giờ ở Đại Nam mà có bốn gì cứ lên Đại Nam kiếm mà cái người này đánh lộn với người này nắm đầu người này là thua không có tốt lắm là chợt à, cho nên là ờ. kiểu gì kiểu đánh lộn người này là rồi bây giờ mà ta hâm mình á thì người ta cứ làm đi ờ, sẵn đây ờ, cho công an nó vào cuộc cho nó lẹ luôn bây giờ em nói cho quý vị nghe một hai câu mà trước khi mình kết thúc cái buổi livestream hôm nay á là theo em nhận định á ông yên có cái gì đặc biệt nhất nếu là mà trời sinh ra một con người như ông ông có cái gì gọi là đặc biệt nhất ưu điểm nhất và cái gì khuyết điểm nhất theo như em là một người thông minh em theo ông á thì em hãy nói cho quý vị khán giả nghe là ông có cái gì ưu điểm và ông có cái gì đặc điểm đó là yếu điểm của ông là gì à, điểm mạnh điểm yếu của ông là gì em còn không có thấy có gì ưu điểm và yếu điểm hết trơn những có cái ông mưu mô sở nguyệt để uh, à, lường gạt người ta là thấy hay nhất đó. là ưu điểm à. cũng đó là một cái tài có rất là có tài rồi uh, à, 15 năm nay đó, ổng xung quanh ổng là bao bọc 4 ngàn tín đồ đó, đó để bao che ổng đã dựng lên những cái cuốn cuồng phim những cái clip lên youtuber để đem ổng lên cho nên ổng rất là là thông minh để ổng mạo danh để tới ngày hôm nay để ổng lường gạt người ta rồi một vị thầy mà à, nhiều vợ rồi đi mua đất mua đai rất là nhiều cho nên là em thấy à, thật sự ra chỉ bịa danh để đi lừa gạt người ta thôi thật sự ra đối với em em không có để không bây giờ thêm một câu hỏi cuối cùng nữa đó là theo như em á những con người đi theo ông yên á là người nào mà lợi hại nhất trong tất cả những con người đó thì em điểm danh luôn dùm cho mọi người đi và những con người đó họ đã như thế nào một lần nữa cho mọi người biết được là những con người nào cao thủ nhất trong cái tập đoàn của ổng thì theo em biết á, là chỉ có Diệu à, Ngọc là người lợi hại nhất ở trong đó quyền lực nhất trong đó theo em biết được là Tại là cái là, em đi theo ừ. diệu ngọc diệu ngọc rồi ai nữa còn mấy người kia thì chánh cường à, chánh cường thì chỉ à, làm những cái à, đi theo ổng là chỉ à, giúp ổng đi qua nước ngoài hay là nó làm bên khu du lịch mà thì nó hướng dẫn viên thì nó cũng là nằm trong đó nhưng mà mỗi một người nó có một cái chức năng khác chức nhau năng đó ông hoàng à, anh Hoàng thì à, đầu mối đúng không ảnh làm ở bên à, đài truyền hình thì ảnh sẽ bê em những cái à, đi trị bệnh thì ảnh làm những cái cuồng phim để chiều ảnh về ảnh làm dàn dựng lên trên 60 giây của đài truyền hình đó à, anh Lân có hỏi hằng một cái câu là cái gì anh Lân hỏi anh Lân bên phố Bosa à, có hỏi hằng một cái câu là à, chị à, câu hỏi là vài tượng đài mà chị mới nói muốn lật đổ là những ai bây giờ chưa lật đổ sao nói cho anh nghe được chừng nào em lật đổ thì à, hằng sẽ nói cho anh nghe mà hằng lật đổ thì nó đầy trên công chúng luôn cái này tùy duyên anh lân ơi nếu mà đủ duyên nó là hàn quốc luôn à, còn họ biết cái điều biết dừng lại biết thay đổi á, thì thôi còn nếu mà họ không thay đổi mà họ vẫn còn à, đi theo vết xe đổ á, thì hàn quốc luôn à, còn bây giờ chưa có bật mí cho anh nghe được anh thông minh thì anh anh tự hiểu đi à, cho nên là thôi cái gì cái nó không là cái duyên nếu mà cái duyên nó đến thì gọi là là gọi là nghiệp nó quật thì đỡ không kịp đâu cái miệng em cũng hay khùng lắm em hay la làng lắm em nói cái là trời cản nên là nhiều <laughs> khi kiềm chế kiềm chế nha quý vị hôm nay là xin xin lỗi quý vị quý vị thấy em đẹp không vỗ tay đi quý vị hôm nay là em thành công mỹ mãn đấy quý vị là hôm nay là võ nằm yên thật sự rồi không còn cựa quậy gì nữa hết đó là sự thật à, xin cảm ơn quý vị chúc quý vị một ngày à, thật là hạnh phúc bình an này cũng xin cảm ơn quý vị luôn chào quý vị nha quý vị